Dưới đây là những thái độ tiêu cực mà bạn nên tránh. Mời các bạn cùng xem nhé. Hay hằn học, sự oán hận và thù hằn là một trở ngại cho hạnh phúc. Ngừng phàn nàn, thay vào đó, bạn hãy sử dụng thời gian và năng lượng để làm một cái gì để thay đổi nó. Đừng để người khác phải cố đoán ý nghĩ của bạn, người khác vốn không thể đọc được suy nghĩ trong đầu của bạn mà đừng nghĩ mình là trung tâm của sự chú ý thế giới xoay quanh mặt trời không phải bạn đừng nói dối đổ lỗi cho người khác hoàn toàn không được gì bạn đang phủ nhận trách nhiệm của bạn mà thôi đừng hoài nghi nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể đạt được điều đó có lẽ bạn nói đúng hãy nhớ rằng bạn không thể làm được điều đó thì đừng nên cản trở người khác khi họ đang làm đừng nói xấu mối quan hệ bền vững dựa trên tương tác cộng đồng tốt đừng ích kỷ hãy biết chia sẻ sự ích kỷ chỉ khiến bạn trở nên xấu tính đừng đánh giá người khác tất cả mọi người đều đang chiến đấu với những khó khăn riêng của mình bạn không phải là họ thế nên bạn không biết những gì họ đã trải qua và ngược lại đừng cố chấp một thực tế mà ai cũng biết là mỗi người một quan điểm khác nhau vì thế không có nghĩa quan điểm của ai đúng ai sai hãy luôn cởi mở chỉ như vậy bạn mới có thể khám phá những điều tuyệt vời khác đừng so sánh người này với người khác không ai giống ai cả bạn biết điều đó mà mỗi người có một điểm mạnh riêng của chính họ đừng chờ đợi một người hoàn hảo bạn biết không sự hoàn hảo là kẻ thù của những điều tốt zen nguyen đã nói rằng lòng tốt mới là thứ khó để tìm thấy trong thế giới này đừng cố gây ấn tượng nếu bạn cố gắng để gây ấn tượng với người khác một cách thái quá bởi vì như vậy cũng đồng nghĩa rằng bạn không tin vào cá tính riêng của mình